sát, cô có một hình chữ nhật. Hình chữ nhật A, B, C, D. Các con nhắc lại này. Hình chữ nhật A, B, C, D. Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và bằng 4 cm. Có hai cạnh ngắn dài bằng nhau là 3 cm. Dựa vào cái kiến thức mà các con đã được học từ lớp 2, vậy các con hãy giúp cô tính tổng độ dài của đường gấp khúc A, B, C, D, A. Đây là đường gấp khúc kép kín gồm có bốn đoạn thẳng và cũng chính là hình chữ nhật mà các con sẽ tìm đấy. Vậy dựa vào đường gấp khúc kép kín, các con hãy giúp cô tính độ dài của hình chữ nhật AB, tính chu vi của hình chữ nhật ABCD nào. Nào, chúng mình cùng tìm nhé. Chu vi của hình chữ nhật ABCD sẽ lần lượt bằng các cạnh sau. Đầu tiên là cạnh AB là 4cm. Sau đó cô cộng tiếp với cạnh BC là 3cm. Cô làm gì nữa nhỉ? Cô lại cộng tiếp với cạnh CD 4cm nữa. Và cuối cùng thì cô cộng với cạnh DA là 3cm. Cô được chu vi của hình chữ nhật ABCD đấy. Và chu vi này là bằng 14cm các con ạ. Vậy bây giờ làm thế nào để mình tính nhanh. Các con có nhìn thấy là nếu lấy chiều dài cộng chiều rộng và cùng được lấy hai lần như vậy thì nó cũng là chu vi đúng không nào? Chúng mình hãy cùng quan sát. Ở đây cô có tổng của chiều dài và chiều rộng là 4 cộng với 3. Cô đã đưa chúng vào trong ngoặc. Như vậy 4 cộng 3 đã được lấy hai lần và cô sẽ có 4 cộng 3 cùng nhân với 2. Cô cũng được 14cm. Và đây cũng là chu vi của hình chữ nhật A. À, ABCD. Vậy thì muốn tính chu vi của hình chữ nhật ABCD, các con làm thế nào? Ta sẽ có ghi nhớ muốn tính chu vi